Aun cuando mien Bất cứ nơi đâu ta đến ánh sáng sẽ thành tại bóng tối Và ta là mũi tên mặt trời có lẽ các người cũng biết rồi Ta đến bảo vệ cung điện ánh sáng nữ hoàng Illumia Người rực rỡ nhất cung điện ánh sáng không ai khác chính là ta Cầu chiến với ta các người sẽ thấy được sự chối lóa Nếu như các người sợ ánh sáng thì khi thấy ta nên tránh xa Có lẽ các người cũng đã biết ta là một chàng điển trai Với một thân hình đầy khỏe mạnh có thể cưa đổ bất kỳ ai Nhưng mà chưa hết đâu ta còn chơi được đàn lia Khi tiếng đàn được văng lên có thể làm mê hợp những sự vật quanh ta Khi các lực lượng của bóng tối bỗng chốc bắt đầu manh động Thì cũng là lúc mà Zone ta đây phải bắt đầu hành động Freeland của xe ngựa và đằng sau là quân đội của ta Bắt đầu ta hành quân đường đến chiến trường không còn xa Hàng ngàn ánh mặt trời của bọn ta sẽ xua tan hết bóng tối Bọn ta sẽ giết hết tất cả những ai muộn chồng rồi Các người có thấy cả người của ta đều lắp lên ánh hào quang Bởi vì ta chính là hiện thân của năng lượng và ánh sáng Các người không thể trốn khỏi được những mũi tên của ta đâu nhé Ngày danh của ta mà vương quả ngục mà lóc còn phải e dè yeah. Các người có thấy cả người của ta đều lắp lên ánh hào quang Bởi vì ta chính là hiện thân của năng lượng và ánh sáng Các người không thể trốn khỏi được những mũi tên danh của ta đâu nhé ngày danh của ta mà vương quả ngục mà lóc còn phải e yeah Và sau đây ta sẽ cho các người thấy được kỹ năng của ta Đầu tiên là nói về nội tại đó là skill vô tận tên ha Cứ mỗi đòn đánh thường thứ năm liên tiếp thì có hàng ngàn mũi tên bay ra Đặc điểm của skill này là có mũi tên công kích với tầm xa Skill tiếp theo là tên nổ khi ta bắn vào trúng ai thì họ sẽ chịu sát thương vật lý Và đồng thời bị chói chân lại Rồi sau đó đòn đánh thường tiếp theo sẽ kết hoạt nội tại Và tiếp tục vô tận tên lại bắn liệu các người có thể chạy Ta còn có skill mưa tên ta sẽ triệu hồi một mảnh trận di động liên tục sát thương ngẫu nhiên các chết người dù khi ta không còn sống Và skill này có lẽ là một skill độc nhất của ta Bởi có nhiều khi các người lăn đùng ra chết nhưng không biết là vì sao cả Cuối cùng là skill tinh thần mỗi tên cường hóa theo một hướng chỉ định Ta có thể bắn full mob ở gần nhà các người chưa chắc yên bình Kèm theo lượng máu mà người đã mất sẽ thành sát thương phép thuật Và ngoài ra đoạn thường tiếp theo sẽ kỹ thuật nội tại ngay lập tức các người có thấy con người của ta đều lấp lánh ánh hào quang bởi vì ta chính là hiện thân của năng lượng và ánh sáng các người không thể trốn khỏi được những mũi tên của ta đâu nhé ngày danh của ta mà vườn quảng ngọc mà lóc còn phải e dè yeah. các người có thấy cả người của ta đều lấp lánh ánh hào quang bởi vì ta chính là hiện thân của năng lượng và ánh sáng các người không thể trốn khỏi được những mũi tên của ta đâu nhé ngày danh của ta mà vườn quảng ngọc mà lóc còn phải e dè yeah. Ờ, uh, rap về liên quân mobile son